Cuối triều nhà Thanh xuất hiện ban khổ sát khung tàn, giết người hại dân, không việc gì mà không làm, khiến cho Tân Ký và khu vực xung quanh sinh linh khốn khổ, dần dần không thể sống tiếp. Sau khi ban khổ sát bị tiêu diệt, nhà Thanh sụp đổ, hơn chục năm sau, tàn dư còn sót lại của ban hộ sát lại xuất hiện trên gia khổ. Liên quan đến một khoản tiền lớn của công ty qua anh năm đó Con người thời buổi loạn lạc Tính mạng như cỏ rác Ngũ Phụ là một anh hùng chân chính Lại là một người yêu nước Không ngờ lại bị một kẻ không rõ lai lịch hãm hại Vụ án đến nay vẫn chưa được phá Hung thủ cũng không thể bắt về quy án Ung dung ngoài đời Hơn nữa chính phủ lúc đó cũng không ổn định bấp bên, Lâu ngày sợ là không làm sáng tỏ được Tôi may mắn thoát một mạng Năm đó Mắt thấy tai nghe cái chết thảm thương của cha Thầy sẽ báo thù cho cha Khổ luyện võ công Muốn tận tay giết kẻ thù Tìm kiếm khắp nơi Nhưng vẫn mãi không có tung tích của hung thủ Nhường rồi Chàng trai trẻ, đợi đã Mạo muội hỏi, quý tính đại danh Sau này có khi gặp lại Tại hạ Dương Kim Doanh Giết người Giết người Giết người Chỉ cần nỗ lực Nhất định sẽ thành công Cuối cùng tôi cũng tìm được một chút manh mối Đặc biệt đến nơi này Mượn cớ đấu võ Điều tra rõ ràng Hy vọng có thể tìm ra kẻ giết cha Báo thù rửa hận Bạch hổ lệnh Chính là lúc này Hung thủ cho ông ấy một đòn chí mạng Thế nên ông ấy mới ngã theo hướng này Thế nào Con tái hiện trường được chứ Cưỡng từ đoạt lý Gò ép Con ấy Nếu như hung thủ công kích bất ngờ từ bên ngoài Thì người bị hại nhất định sẽ phát hiện Sẽ trốn đi Vậy tất nhiên không thể công kích phía sau gái Người bị hại nằm sắp ở cửa sổ xem kịch Hung thủ từ trên mái nhà công kích Như vậy có thể công kích từ phía sau gái Căn bản không nhìn thấy Cứ cho cha nói có lý Nhưng theo như vết thương trạng nước cho thấy Không thể nào là đánh từ bên trên xuống được Được được Con gái của Lý Bổ ta Đi du học nước ngoài về Có kinh nghiệm ở nước ngoài ta không nói lại con được <laughs> Báo cáo cục trưởng Chuyện gì dạ. Thăng Phương gần đây lại xảy ra một vụ án mạng Đây đã là vụ thứ ba trong ba ngày nay rồi Cái gì? Ba vụ án mạng rồi Vị tiểu thư này là Con gái tiểu qua của tôi Đừng ngẩn người nữa Mau đưa tôi đi xem Đưa nó đi đi Rõ Cha, con đi trước Chú ý an toàn Tránh đường Lùi lại, lùi lại Mau lùi lại Không được chạm vào đắc tội rồi mười Thank you. フフフ。 <laughs> 在场的，就是圣方所有的习武之人吗？Trong anh rất có bản lĩnh đấy Hay là nhận tôi làm đồ đệ đi Tôi không nhận đồ đệ Cứ quyết định vậy đi sau này anh là sư phụ của Trương A Mau Chẳng lẽ người thăng phương các cô Không có ai lợi hại hơn à Người hôm nay anh gặp đều là người trình độ thấp Thăng phương chúng tôi Người lợi hại nhất phải là Tàu hổ của chấn võ đường Tàu hổ Ai là tàu hổ Nếu như anh giận tôi là đồ đệ Tôi sẽ nói cho anh biết Ban hộ sát quả nhiên vẫn còn tàn đáng. Xem ra Điều tên xây dịch nói là thật Năm đó quan phủ Chưa tiêu diệt hết tận gốc ban hộ sát Chàng trai ở hiện trường vụ án Sao lại quan tâm Lệnh bài bạch hổ vậy chứ Thanks. Mọi người đã chuẩn bị xong hết chưa Chúng ta sắp phải lên sân khấu rồi đấy À mau Bên dưới đến một đống khách Các cô vẫn chưa lên biểu diễn à Bà chủ Dục gì mà dục Có khi nào Trương A mau tôi Bỏ lỡ sân khấu của bà đâu Hơn nữa Trước đây bà nói Chuyện tăng thêm phí bao trước cả rạp Khi nào bà thực hiện Tiền tiền tiền chỉ biết tiền thôi Khách bên dưới Bảo tốt Tôi tự khắc sẽ cho thêm Mau lên sân khấu đi Lạp Mai, đi Đừng dội Đợi một lát sẽ có màn biểu diễn đặc sắc hơn Đừng dội Khách quan muốn uống gì vâng, Khách quan muốn uống gì nào Là tôi Là anh Đừng nhìn lại phía sau Có người đi theo tôi Cô đã biết rồi đấy Ba người bọn họ đã chết hết rồi Khả năng là người kia và ban hữu sát Lại quay về rồi Hả Hướng Nam Bính Anh đừng có nói linh tinh Năm đó ở công ty qua anh Lão Triệu và tôi quan hệ tốt nhất Bây giờ bọn họ chết năm chiếc chìa khóa Vậy chỉ còn lại hai chiếc chỗ chúng ta Cô mau rời khỏi chỗ này đi Ban hữu sát Không phải đã không còn xuất hiện nữa sao Dù sao cái chết của ba người họ không rõ ràng Bên cạnh đều để lệnh bài bạch hổ Cho dù ai giết Tôi thấy đều nhằm vào tiền thôi Cô bao rời khỏi đây Tuyệt đối đừng để họ tìm thấy Tôi chỉ có thể nói như đây thôi Anh tự bảo trọng Tôi đi trước đây Cha, chuyện này rốt cuộc là sao? Đây là lệnh bài bạch hổ, ký hiệu của nhóm hổ sát, ban hổ sát. Đúng Năm đó Ở một vùng của Kinh Tân Hà Bắc Đây là bang sát thủ nổi tiếng Hung thủ giết chết cha mình rốt cuộc là ai Mình nhất định phải tìm ra hắn Báo thù cho cha Alo ờ, Thị trưởng là tôi Cái gì Tôi biết tôi biết Tôi lập tức qua đó Được Xin hỏi sư phụ Tàu hổ ở võ đường chấn phải không Không biết Sư phụ tàu hổ ở võ đường chấn sao Không biết không rõ Sư phụ Bây giờ quy danh của anh truyền xa rồi Quy danh truyền xa Tôi thấy tiếng xấu đồn xa thì đúng hơn Thế nên mới nói Anh phải nhận tôi làm đồ đệ có chuyện gì cứ hỏi tôi Không phải là chỉ Tào Hổ thôi Được Vậy tôi nhận cô làm đồ đệ Nhưng cô phải nói cho tôi biết Ở đâu có thể tìm ra Tào Hổ Anh nói đấy Vậy từ bây giờ anh là sư phụ của tôi Sư phụ nhận đệ tử một lại Bây giờ cô đưa tôi đi tìm anh ta đi Là tôi ngồi đi Anh ta không phải người bản địa Người ta trước đây là võ sư của phủ bối lạc trong kinh thành Tinh thông năm loại quyền Võ công vô cùng thâm hậu Đi, đưa tôi đi tìm anh ta trước Tôi á, đúng, sao Tôi nói cho anh biết Tàu hổ ở chùa Đại Bi của thành Nam Anh ta còn bái sư tường gạn trong chùa làm thầy Anh nghĩ Võ công của Tàu hổ đã đủ cao rồi lấy thêm sư phụ anh ta Không phải tôi sợ anh chịu thiệt sao Hơn nữa tứ diện Phật giáo cũng không phải nơi đấu võ, không hợp lắm. Đi, đưa tôi đi. Sư phụ, từ từ thôi làm gì kéo dữ vậy? Sao vali lại ở chỗ cô ta? Không quan tâm Sư phụ nói chính là chiếc vali đó Lên Đâu có như sư phụ nói đâu Toàn là đồ phụ nữ thôi à Bắt sai người rồi Tại ngươi đấy Sao có thể trách tôi Hay là giết chết người diệt khẩu đi Đừng Dám cắn tôi sao Dừng tay Cút Tiểu thư Tiểu thư Là anh Đừng nói gì cả Cô gái Cô bị thương rất nghiêm trọng Phải dưỡng thương Ở đây là đâu Cô có thể ở đâu chứ Nếu không phải sư phụ tôi cứu cô Mạng nhỏ của cô đã mất rồi Được rồi A Mau Bớt nói lại đi Cô ở đây dưỡng thêm vài ngày Tôi và đồ đệ của tôi còn có việc Cáo từ trước dạ vâng. Đi thôi Sư phụ Người đâu Chạy rồi Chạy rồi Cái gì Chạy rồi Cho dù có chạy đến chân trời gốc bể Cũng phải bắt lại cho ta Không thấy người Các người lấy mạng ra đổi đi Sư phụ Bọn họ chắc chắn người đông Ngộ nhỡ đánh nhau Tôi cũng không giúp được gì Tôi vẫn nên đi trước Hôm nay tôi nhất định phải giao đấu với Tào Hổ Nói cho tôi biết ai là Tào Hổ Thì sẽ thả cô đi Xin hỏi là sư phụ của Tào Hổ sao Tại hạ Dương Kim Doanh Nghe danh võ nghệ hơn người của ngài Cố ý đến thịnh giáo Dừng tay Không được vô lễ A-di-đà Phật Người đến không có ý tốt Mọi người Bạch hổ lệnh này Quả thực là lệnh bài của ban hổ sát Bạch hổ lệnh có hai loại người Loại thứ nhất Sát thủ giữ lệnh bài này Còn một loại nữa Chính là lấy tên của người bắt buộc phải chết Khắc lên trên lệnh bài Có ngài ở đây Đại sư chúng tôi không sợ Mọi người Chúng ta không cần phải sợ hãi Lão nạp Không phải người thấy chết không cứu Đại sư làm chủ cho chúng tôi A-di-đà Phật Sư phụ Gõ cửa lâu vậy rồi Chúng ta nên đi thôi Nơi này là thánh địa Phật môn Anh đến đây tìm người đánh nhau Ai mà mở cửa cho anh chứ Đi thôi, mau đi thôi Đi thôi Lý Tiểu Thư Là cô Thật sự là ông đến dẫn đoàn sao Không phải Lý Tiểu Thư Sắc mặt cô không tốt Cơ thể không khỏe sao Đại Tiểu Thư giống như cô Sao lại đến nơi đây? Không sao Tôi nghỉ ngơi hai ngày là được à, Lão Trần Tôi muốn hỏi ông một chút chuyện có được không Đại Tiểu Thư nói sao lại không được chứ Cô nói đi Lão Trần Ông biết ban hữu sát không? Ban hữu sát Sao cô lại hỏi chuyện này? Đó không phải Ban hội gần đây xôn xao giết người sao? Ông biết tung tích của bọn họ không? Mới đầu Thăng Phượng có một người họ lưu Là một lão bổ khoái, sức khỏe rất tốt Từng giao đấu với ban hổ sát Sau này, ban hổ sát bị tiêu diệt Tung tích của người này không rõ Tôi nghe nói Mấy người này bỗng nhiên không bệnh cũng chết Thật sao? Cậu nói Trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn Có phải chính là người con gái như tôi không? Đừng trốn nữa chị Mau Em đều thấy rồi Cậu nhìn thấy gì rồi? À, chị A Mau Có phải chị có ý trung nhân rồi không? Tôi không có Vậy sao chị tự dưng vô duyên vô cớ Mặc quần áo như vậy chứ Hơn nữa bộ này sao lại giống của bà chủ tập vậy Tiểu Thiên qua đây Cậu nói Tôi có đẹp không? Đẹp, đẹp Chị là người con gái xinh đẹp nhất thiên hạ Tiểu Thiên Cậu mau ra ngoài đi ân công Tôi đã phái người bắt được hướng Nam Bính rồi Chiếc chìa khóa đó rất nhanh sẽ là của chúng ta thôi Cậu nhất định phải nhanh chóng tìm ra chiếc chìa khóa còn lại Ân công yên tâm Tôi nhất định sẽ cố hết sức ừ. Cậu nhất định phải loại trừ hết cả những người Và cả những kẻ làm ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta Chúng ta chịu đựng bao nhiêu năm nay Lần này nhất định không thể sai sót Mong ân công yên tâm Chìa khóa thực sự không có trên người tôi Ở căn nhà cũ Thiên Tân Là cô Sao cô không ở phòng nghỉ ngơi Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì phải làm sao Còn nữa Tại sao cô đi theo tôi Tôi không có đi theo anh Tôi còn muốn hỏi anh là ai Sau này đừng có đi theo tôi nữa Cô sẽ bị nguy hiểm Tôi còn có việc Tôi đi trước đây Sư phụ Hướng Nam Bính đã khai rồi Tên thanh niên kia hình như đang điều tra chuyện này Cậu nhất định phải quỷ hết tất cả các manh mối Cậu đi đi Rõ Đợi đã Phải sống Yên tâm Sư phụ Quá ra là cụ ta Mọi dự tính đều do ý trời nhưng nói đi vẫn phải nói lại Chúng ta vẫn phải thực sự cảm ơn tên tiểu tử này Nếu như không phải vụ làm ăn của cha cậu ta Chúng ta cũng sẽ không biết công ty Hoa Anh có khoản tiền lớn như vậy Càng không thể nào có được khoản tiền đó Cậu ta không phải muốn báo thù cho tên họ Dương sao Đúng lúc Sư phụ Phải để tôi giết cậu ta Không được Hôm đó Dưới ánh mắt của bao nhiêu người Mọi người đều nhìn thấy Trên người cậu ta rơi ra bạch hổ lệnh Giết cậu ta Sẽ khiến mọi người nghi ngờ Lần này chúng ta Tạo danh tiếng trên gia khổ Chính là vì phục hưng ban hữu sát Vừa hay để cậu ta thay chúng ta ra mặt Làm cho tình hình càng loạn càng tốt Sư phụ Ý của người là Mau đến Thăng Phương tìm đại tiểu thư về Đại tiểu thư đến Thăng Phương Hồ sơ tài liệu vụ án, thăng phương mất rồi. Chắc chắn là đại tiểu thư cầm nó tự mình đi điều tra. Cục trưởng, vụ án này tôi biết được một chút tin đồn. Tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Phía sau có thể còn có âm mưu lớn hơn. Năm đó công ty Hoa Anh Tôi không nghe cậu nói những chuyện đó An toàn của đại tiểu thư là trên hết Mau đến thăng phượng Tìm tiểu thư về đi Rõ Bà chủ Bà chủ phát tiền lương thôi Phát tiền lương Người chết rồi Người chết rồi Bắt hắn Chính là hắn Không phải tôi Cậu hét cái gì chứ Sư phụ Sư phụ Giết người rồi Giết người rồi Đừng, đừng kêu gào nữa. Nói đi, chuyện gì? Có chuyện gì hả? Tên này giết bà chủ Tập Xuân Bị chúng tôi bắt được Chính là hắn Đúng vậy chính là hắn Được rồi, được rồi Giết người Cậu to gan lắm Người không phải do tôi giết Chính là cậu ta Chúng tôi đều tận mắt nhìn thấy Chính là hắn đó đúng rồi Khoan đã Là mọi người thẩm tra hay tôi thẩm tra đi. Cậu tên là gì Dương Kim Doanh Mọi người nói đều là sự thật sao Có phải bà chủ do cậu giết không Khi chết có phải chỉ có mình cậu bên cạnh bà ấy không Đúng Nhưng khi đó tôi gặp phải người tấn công khi tôi tỉnh lại đã ở hiện trường vụ án rồi Tôi thực sự không có giết người Và có thể chứng minh không phải do cậu giết đây Tôi không có nói người là do anh giết Lúc đó tôi chỉ nói là có người chết thôi Tôi không thấy anh ta giết người Thôi thôi Không ai có thể chứng minh không phải do cậu giết Nhưng lại có nhiều người chứng minh cậu giết người Chuyện này sợ là không đến lượt cậu quỷ biện rồi Nhốt cậu ta lại đi Ông không có điều tra Ông đã Sư phụ Sư phụ Đừng bắt sư phụ tôi Chị A Mau Chuyện gì Bây giờ nhân chứng đều như vậy Chị có nói cũng không có tác dụng Chị lo nhiều làm gì chứ Không phải nói người đó là người của ban hổ sát sao Cho dù do anh ta giết người Cũng không có gì kỳ lạ dạ vâng. Nói xong chưa Còn nói xong chưa Anh ấy có giống người của ban hổ sát không Giống không Đừng nói chuyện với tôi nữa Được rồi Đừng đoán mò nữa Vào hỏi không phải là biết rồi sao Hỏi Cục cảnh sát do nhà cô mở ra à Tin cô mới lạ Sao cô biết nhà tôi mở cục cảnh sát Đại thù chưa báo Bản thân lại sắp chết Sao mình lại ở trong phòng bà chủ chứ Chẳng lẽ là có người muốn hãm hại mình Là kẻ bịt mặt tấn công mình Hắn ta dùng quyền pháp hổ hình Rất giống với chiêu thức của kẻ bịt mặt giết cha Chẳng lẽ là ban hữu sát Không được Mình phải nghĩ cách ra ngoài Cô nói cô là con gái của cục trưởng phòng tuần bổ thiên tân Đừng có trêu tôi Tôi không lừa ông Tôi chính là con gái Lý Bổ, Lý Tiểu Hoa Cô gái trẻ như cô Đừng có cãi với tôi nữa Nếu không Tôi cho cô chịu tội Cô cũng không gánh được đâu Mau lên Nên làm gì thì làm đi Đi đi Nếu như ông không tin Ông có thể gọi điện cho cha tôi Mau đi đi Cục trưởng Anh đừng bị cô ta lừa nữa Tôi ở Lai Dượng từng gặp cô ta Tôi đoán cô ấy chính là gái hát Nói láo Nếu như đã là gái hát Thì hát cho tôi một bài nghe xem Ông dám Cô dám đánh tôi Người đâu Bắt cô ta lại Thả ra Các người to gan lắm Đến con gái của cục trưởng mà các người dám đùa cợt Phản rồi sao Thái đâu Tiểu thư Chúng ta về thiên tân thôi Tôi không về Đại tiểu thư Tôi có mắt như mù Có mắt như mù Cục trưởng bảo tiểu thư lập tức quay về Quay về đi tiểu thư Tôi gặp phải Phạm nhân, giết bà chủ Lai Thịnh Dương Kim Doanh anh ta bị quan Đưa chìa khóa đi Chị A Mau Cửa có hai chỗ canh gác Em đi đối phó thay chị Chúng ta cùng xông vào Xông vào Xông vào là xong sau Có thể cứu người ra không Sao cô đến đây Nói thật với anh Tôi là con gái cục trưởng phòng tuần bổ thiên tân Lý Tiểu Qua Lần này đến Thăng Phương Chủ yếu là muốn điều tra chuyện của ban hộ sát Nếu như anh có thể chứng minh sự trong sạch của mình Tôi nhất định nghĩ cách cứu anh ra ngoài Nào tôi nói cho cô nghe Các người làm gì đấy Chúng tôi có thể làm gì Sư phụ thua giàu rồi Chúng tôi phải cứu anh đấy nhưng mà cục cảnh sát là do nhà cô mở Chuyện này tôi tin đấy Hay là cô đưa chúng tôi vào đó Không được Tiểu Thiên đi Anh là A à, Mau Giúp tôi cởi ra Nhanh lên Người đã chết rồi cô còn sợ cái gì Chính là vì người chết nên mới sợ Quả nhiên là vết mảnh hổ Ý của cô là thực sự là do Dương Kim Doanh giết Ý tôi nói là giống mảnh hổ của ban hộ sát Đâu có nói là do Dương Kim Doanh giết Cô đừng thừa nước đục thả câu đó Nói chung là cho dù là phải hay không tôi cũng không tin Tại sao cô không tin Tại sao lại không tin Nếu sư phụ tôi là người của ban hộ sát Anh ấy có thể cứu cô sao A à, Mao tôi cũng là người lăn lộn trên giang hồ nhiều năm Người tốt người xấu tôi phân biệt được Đổi lại một số người Một chút lương tâm cũng không có Người ta cứu cô Cô còn coi người ta là người xấu Tại sao cô cứu anh ấy Tôi thay Tiểu Thiên Lấy công chuộc tội Nếu như không phải cậu ta hét loạn lên Sư phụ tôi cũng sẽ không Đúng không Được rồi, được rồi Bao nhiêu là người chết Làm sao đây Ai đi Tôi đi Cô đi thế nào Ai cũng biết cô Chị A Mau Vậy để em đi cho Cậu Cậu đi Thả cô ấy đi còn hơn Hay là cô đi đi Tôi Được Vì cứu sư phụ Trương A Mao tôi hôm nay bằng mọi giá phải ra mặt Đại ca Đại ca Cô đến đây làm gì Tôi đến thăm tù Cô đến thăm tù Không biết cô thăm ai Chính là người bị bắt vào hai hôm trước Lại còn đem đến cho cậu ta một bình rượu ngon Rượu này là tôi tặng anh Tặng tôi Mau vào đi Đại ca Anh ngồi đi Anh xem Đây là rượu ngon đấy Tôi rót cho anh ra Anh uống nhiều chút Người cảnh sát đó là ai Sao anh ta lại muốn cứu mình Trong chuyện này rốt cuộc có âm mưu gì Đây là địa bàn của tôi Chắc hẳn không ai biết Đi mau Cảm ơn hai vị cô nương cứu mạng Hai người làm vậy Sẽ liên lụy đến bản thân Chẳng lẽ hai người không sợ tôi thực sự là hung thủ giết người sao Trương A Mao tôi một lòng trượng nghĩa Hơn nữa Tôi thấy anh không giống hung thủ Được rồi Trước tiên đừng nói những chuyện này Trên người anh có vết thương Dưỡng thương xong thì nói tiếp Chị biết nói lời định nọt Mọi người vẫn nhớ Vết thương trên người của bà chủ Tập Xuân chứ Giống với vết thương của những người chết trước đó Đều bị mảnh hổ làm bị thương Chuyện này chứng tỏ Ban hộ sát Quả thực Vẫn ở thăng phương Chỉ là Tại sao bọn họ muốn giết bà chủ chứ Đúng đấy sư phụ Anh nói Tại sao bọn họ muốn giết bà chủ chứ eh？Sư phụ Anh đang thăm dò công phu của tôi sao Vừa nãy tôi dứt đồ cho A Mau Người bình thường đều sẽ dùng tay phải để đón Tay phải Hắn ta thực sự dùng tay trái Tôi đã từng gặp người dùng tay trái Sử dụng mảnh hổ Hơn nữa võ công cũng cao như vậy Hắn ta chính là hung thủ giết cha tôi Bây giờ ai cũng biết trên người tôi có bạch lệnh hổ Thật ra chính là năm đó Khi cha tôi chết Tên hung thủ đó để lại Tôi đến Trấn Thăng Phương Cũng là vì điều tra ra hung thủ giết cha năm đó Sư phụ Anh có thù với ban hổ sát Đừng lo lắng Nếu như anh không giết người Thì nhất định sẽ điều tra ra chân tướng cái gì mà lo chứ không lo Bây giờ người của cả trấn thân Phương Đều biết sư phụ tôi là sát thủ của ban hộ sát Còn giết người nữa Cô nói có thể thay đổi được không Nếu đã như vậy Sao anh không đến phòng tuần bổ báo án Anh tự đi tìm Không phải là mồ kim đáy bể sao Báo án Cô cũng thấy rồi đó Phòng tuần bổ đều là người thế nào Nếu như họ thực sự có thể biểu dương chính nghĩa Cũng sẽ không nói tôi là hung thủ Cứ quan đường vô lý thế này Anh đừng nản lòng Ngọc đẹp cũng có khi bị mòn Đừng lo lắng Rồi sẽ có một ngày Điều tra ra chân tướng sự việc thôi Nói thì dễ Có bản lĩnh thì tự mình đi điều tra đi Tôi có cách Nhưng không biết Có thể lập tức có hiệu quả không Cách gì Mấy năm nay Tôi luôn nghiên cứu võ công của ban hộ sát Cũng học được không ít À mao, Cô quen thuộc với Thăng Phương Tôi dạy cô một chiêu nếu như cô thấy có người có võ công như thế, lập tức nói cho tôi biết. Được rồi. Sư phụ, đó là chiêu gì? Dạ vâng. Võ công của Tào Hổ Ở Thăng Phương cũng coi là số một Nhưng tôi cũng chưa từng thấy Hắn ta dùng trưởng pháp như vậy Nếu như võ công của tàu Hổ cao như vậy Thì sư phụ anh ta Ý anh là Pháp Sư Từ Ngạn A-di-đà Phật Đây không phải Dương Tráng Sĩ cao thủ ở Thăng Phương sao? Đại sư Cậu giết bà chủ của Lai Dượng Sao lại không chịu tội Lại còn từ trong ngục trốn ra ngoài Lúc này Cảnh sát khắp nơi ở Thăng Phương đều đang truy bắt cậu lão nạp không thể để cậu làm ô nhiễm chốn cửa phật tráng sĩ mời trời khỏi chùa tôi không có giết người trong lòng không hổ thẹn nhưng có chuyện muốn thỉnh giáo đại sư mời tráng sĩ nói hôm nay tôi đến đây là muốn cùng đại sư mài vũ võ nghệ mong đại sư tiếp chiêu a di đà phật Cửa Phật là nơi thanh tịnh Không phải nơi thi đấu võ công Tráng sĩ Cậu làm vậy là bất kính với thần Phật của nơi này Nghe lão nạp khuyên một câu Người biết thời cuộc là tuấn kiệt Tráng sĩ Mong nhanh rời khỏi đây cáo từ Quân tử báo thù mười năm chưa muộn Hà tất gì phải gấp gáp lúc này Tôi vốn cho rằng ban hổ sát đã bị tiêu diệt toàn bộ Không thể báo thù cho cha Nhưng không ngờ Băng hổ sát lại xuất hiện một lần nữa trên da khổ Trong lòng tôi thực sự nhất thời không đợi nổi Hận không thể lập tức giết hết những người đó Tôi hiểu Ban hổ sát Tích bao nhiêu nợ máu Nhất định sẽ tìm ra người giết cha anh Tỉa tót câu chữ Nịnh cái gì chứ Cô Tiểu Hoa một cô gái dịu dàng như cô Bị kéo vào cục diện rối rắm này của tôi Thực sự làm khó cho cô rồi Anh mới là người hiệp nghĩa Đã lúc nào rồi Còn thi thi thăm thăm Cái này Cô cầm lấy Đây là Đây là thứ hồi nhỏ cha tặng cho tôi Cô cầm lấy nó Một khi gặp nguy hiểm Thì thổi cái này lên Tôi nghe thấy tiếng sáo sẽ lập tức đến cứu cô Thế sao được Có gì đâu Giang hồ hiểm ác Cô vì cứu tôi mà bây giờ bản thân lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm Nếu như chút sự quan tâm này cũng không có Trong lòng tôi sao có thể yên được Ân công Tôi đã phái người đến căn nhà cũ của hướng gia tìm chìa khóa Bao nhiêu năm rồi Nên chút manh mối rồi Đưa chìa khóa trong tay cậu cho ta đi Để chỗ ta càng an toàn Ân công Đợi năm chiếc chìa khóa đủ hết Tôi lập tức đến bẩm báo với ngài Tôi tuyệt đối sẽ không tự ý hành động Mạng của tôi là do ân công cứu Ơn cứu mạng tuyệt đối không dám quên Ngươi phải nghĩ thật kỹ Nếu như xảy ra sai sót gì Đối với ai cũng bất lợi Phải sông còn chưa qua đã muốn dở cầu ngươi xem thường ta quá rồi sư phụ hay là dứt khoát xử lý cậu ta đi không được phục hưng ba hội giữ lại cậu ta có tác dụng chỉ là đúng rồi tên tiểu tử họ dương chạy đi đâu rồi tuyệt đối không thể để cậu ta phá hoại chuyện lớn của chúng ta Chuyện này ngài yên tâm Tôi đã thăm dò rồi Cậu ta và cô gái của cục trưởng Trốn ở trong già lá của thành Tây Bên Hồ A à, Mai Đi đâu thế Lại còn đem theo đồ đạc Liến la liến lút, Bà chủ chúng tôi chết rồi Đâu phải cô không biết Tiệm này cũng dưỡng lại rồi Tôi phải thu dọn một chút đồ có giá trị Mau đi tìm nhà khác Đúng là quả từ trên trời rơi xuống Tôi biết Bà chủ quên quan như vậy Sớm muộn cũng xảy ra chuyện Sao cô biết Lão gia nhà chúng ta chết sớm Bà chủ khi ở Thiên Tân Không phải người đơn giản Lão gia làm việc ở công ty người Tây Bà chủ liền chạy đông chạy tây Ngày nào cũng trang điểm lộng lẫy Dây chuyền, qua tay, nhẫn đeo khắp người Đợi đã liệt mai Vừa nãy cô nói Lão gia nhà các cô làm việc cho công ty nước ngoài Công ty gì qua Công ty Hoa Anh Không phải khi bà chủ chết Trang sức trên người đều bị lấy đi sao Đặc biệt là sợi dây chuyền 10 năm không rời thân của bà ấy Sư phụ Sư phụ, sư phụ Tôi biết rồi Chồng của Tập Xuân Trước đây hình như Ở một công ty nước ngoài Công ty gì nhỉ Làm việc ở công ty Hoa Anh Công ty Hoa Anh Đúng Nói như vậy Tập Xuân không phải bị chết quan Là có người cố ý giết bãi Chỉ là Tại sao bọn chúng muốn giết bãi A Mao à, Chuyện này cô nghe ai nói Nhà đầu của Tập Xuân Liệt Mai Cô ấy đã đi theo Tập Xuân mười mấy năm rồi Chắc chắn không sai đâu Vậy cô ấy còn nói gì nữa Có thể nói gì nữa Nói linh tinh thôi Cô ấy nói gì Sau khi Tập Xuân chết Hình như còn bị mất trang sức Trang sức Trang sức gì Chẳng qua là những bông tai vòng cổ Tôi làm sao biết được Ba người của ban giám đốc công ty qua anh chết trước đó Hình như cũng mất dây chuyền Cái gì Ba người chết trước đó Đều là ban giám đốc của công ty Qua Anh Tiểu Qua Chuyện này rốt cuộc là sao Tôi từ chỗ cha lấy trộm một bản văn kiện Từ trên đó có thể thấy Ba người chết trước đó Đều là ban giám đốc của công ty Qua Anh A à, Mau Trước khi tập xuân có đeo dây chuyền không Bà chủ Chỉ có một sợi dây chuyền sau khi bà ấy chết Sợi dây đó không thấy nữa Nhưng mà sợi dây đó có vẻ không đáng tiền lắm Nhưng hình như bà chủ rất thích Không bao giờ rời thân Các trang sức khác đều thấy bà ấy thay đổi Chỉ có sợi dây chuyền đó là chưa từng thấy bà ấy đổi Chuyện này đúng là kỳ lạ thiệt Trong sợi dây chuyền đó chắc chắn có gì đó cổ quái Hơn nữa, ba người chết trước kia cũng bị mất dây chuyền Xem ra ban hổ sát lần này Đến là vì sợi dây chuyền đó Chỉ là Trong sợi dây chuyền đó rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì Hay là chúng ta đi thiên tân đi Đi thiên tân Tôi không đi Hai người tự đi đi Tôi biết được tờ văn kiện của cha tôi Trước đây công ty Hoa Anh Hình như có 5 người thuộc ban giám đốc Còn lại một người tên Hướng Nam Bình Từ tờ văn kiện đó tôi biết được Anh ta ở Thiên Tân Có một căn nhà cũ Địa chỉ ở phố Dục Văn Khu ngũ đại đạo Cấp trên mệnh lệnh Sở trưởng lệnh cho tôi Cố gắng sớm nhất Phá vụ án Bạch Hổ lệnh Ban hộ sát lại xuất hiện trên gia khổ Khiến cho nhân dân Cả thành không được yên ổn Cấp trên rất coi trọng vụ án này Mấy người qua bên kia ngồi đi Mấy người ngồi ở đây một chút Tôi đi nói chuyện với cha Tôi đi cùng cô Sư phụ Đây là địa bàn của người ta Cũng đâu có lạc đường anh sợ gì chứ Vẫn để tôi tự đi Bây giờ thân phận của anh không nên lộ Ở đây đợi tôi đi Sư phụ uống trà đi Tiểu Thiên rót nước Dây chuyền Dây chuyền gì con gái cục cưng của ta Ta nói cho con biết Đừng cả ngày chạy đi khắp nơi nữa được không Con đâu phải đại trinh thám Chạy cả ngày làm gì Ta nói cho con biết Thủ phạm chạy khỏi thăng phương Tên Dương Kim Doanh Cha Anh ấy bị quan Bà chủ của Lai Dượng Tuyệt đối không phải do anh ấy giết Nghe ta nói đi Con vẫn là sinh viên du học nước ngoài quay về Con tận mắt nhìn thấy người ta không giết người sao Con không nhìn thấy thì không thể chứng minh cậu ta không giết Vậy cũng đâu có ai tận mắt nhìn thấy anh ấy giết người Vậy thì do phòng tuần bổ thẩm tra quyết định Vượt cuộc chỉ có thể chứng tỏ cậu ta là bỏ trốn Cha Nếu giờ anh ấy không ra ngoài Sao có thể tìm ra hung thủ giết người nếu nhà nấy không tìm thấy hung thủ giết người Thì chỉ có thể chịu tội quan Cha Kim Doanh cũng là bị ép thôi Kim Doanh Con gọi cậu ta như vậy Con quen cậu ta sao Con Con quen anh ấy Anh ấy là ân nhân cứu mạng của con Cũng là một đại anh hùng Ta mặc kệ cậu ta là cái gì Ta chỉ biết cậu ta là hung thủ giết người Là tội phạm vượt ngục Còn ở cùng cậu ta rất nguy hiểm Nhanh nói cho cha biết Cậu ta ở đâu Cha Sao cha lại không tin con chứ Con đã nói rồi Anh ấy bị quan Anh ấy không hề là hung thủ giết người Ta không nghe những chuyện đó Nhanh nói cho ta biết Cậu ta đang ở đâu Cha Cha thật là ngang ngược Tiểu Hoa, Đứng lại Thái Bưu Thái Bưu Thế nào rồi Đi à? Chúng ta quay về bàn bạc Bao dây lại Đại tiểu thư Mời cùng chúng tôi quay về Chuyện không liên quan đến họ Tôi đi với cậu chỗ ba. Ba. Ba. cha cha cha anh ấy trong sạch nếu như cậu ta trong sạch Tại sao không đến phòng tuần bổ nói rõ ràng Con mặc kệ à? Dù sao ờ, Con cũng phải à, gặp anh ấy Con ngoan ngoãn ở đây Không được đi đâu hết Cha Cha Chìa khóa Cậu đã lấy được rồi Đừng giết tôi Dừng tay Là anh Là tôi thì sao Nếu như hôm nay đã gặp cậu Thì tôi tiễn cậu đến năm Tàu Địa Phủ Đi gặp người cha đã chết của cậu Dương mặt

Cậu Cậu là con trai của Dương Mặt Anh quen cha tôi Tôi chính là một trong Năm ban giám đốc năm đó ở công ty Hoa Anh Năm đó Hoa Anh là công ty do người Tây mở vốn dĩ là muốn giúp Thiên Tân xây dựng đường sắt. Qua anh từ các công ty có được rất nhiều tiền. Nhưng đường sắt không xây dựng được. Mấy người trong ban giám đốc cũng không muốn đem số tiền đó trả cho những người bỏ vốn. Liền bàn giao, làm quỷ riêng, đem số tiền đó chi giao. Chính là lúc đó, có người biết chuyện này. Viết giấy tố cáo, báo lên quan phủ. Người này họ Dương, chính là cha của cậu. Dương mặt Chúng tôi sợ chuyện này bị bại lộ Liền dùng số tiền lớn Thuê ban hổ sát Trừ khử cha cậu Nhưng ông trời định sẵn Không có mạng để tiêu số tiền này Vì tiền Các người giết cha tôi Ai giết cha tôi Là ban chủ của sát khổ ban Tôn Điền Ai là Tôn Điền Tung Điền Ai là Tung Điền Tung Điền rốt cuộc là ai Thank you. Tiểu Thiên Cậu nói xem sư phụ tôi đã đi đến căn nhà đó Liệu có xảy ra chuyện gì không Sắp đến nhà rồi Đi mau lên Là Tiểu Qua Chị Tiểu Qua Tiểu Qua Chị Tiểu Qua Chị Tiểu Hoa Tiểu Hoa Sao lại là hai người Chị Tiểu Hoa Bị người áo đen bắt đi rồi Cái gì Hình như hắn ta chạy bên đây A Mau, Tiểu Thiên Hai người mau đến phòng tuần bổ nói với cục trưởng Con gái ông ấy bị bắt cóc rồi Đến võ đường chấn Tiểu Thiên cậu tự đi đi Tôi đi cùng anh Đi thôi Bao nhiêu người như thế mà không giữ được đại tiểu thư Một lũ phế vật Cục trưởng Con gái ngài bị bắt cóc rồi Cái gì Chắc là ở võ đường chấn Thái Bù đi Rõ Năm đó, quan phủ tiêu diệt ban hộ sát, một trận quả hoạn lớn, khiến cho ban hộ sát bị phá hủy trong chốc lát. Các anh em, thân là ban chủ, ta không có mặt mũi đối diện. Ta từng thề sẽ xây dựng lại ban hộ sát. Hôm nay, chính là ngày ban hộ sát tái sinh lại. 哎，等一下。Sư phụ Đúng là ông Thank you. Sư phụ A à, mau Loại người xấu này Để lại trên thế gian cũng là tai họa thôi Nhanh Nhanh đi tìm tiểu thư Rõ Các anh em đi theo tôi Rõ A à Mau A Mau A Mau A Mau cô không sao à? chứ A Mau Sư phụ Ông ta chắc chắn không lợi hại bằng anh A mau A mau A mau cô tỉnh lại đi Chị A Mau Chị A Mau Chị A Mau Tiểu qua Tiểu qua Tiểu qua Tiểu qua Tiểu qua Tiểu qua Tiểu qua Tiểu qua Tiểu qua Tiểu qua Tiểu qua Tiểu qua Tiểu qua Tiểu qua Đại tiểu thư Đại tiểu thư Mấy người chia ra tìm đi Rõ Đại tiểu thư Đại tiểu thư Tiểu qua Tiểu qua Tiểu qua Tiểu qua Tiểu qua Tiểu qua Tiểu qua Tiểu qua Tiểu qua Tiểu qua Tiểu qua Tiểu qua Tiểu qua Tiểu qua Cô không sao chứ Trong lư hương Hình như giấu thứ gì đó Trong lư hương Hình như giấu thứ gì đó Tiểu qua Là tôi không tốt Điều tại tôi Tôi làm liên lụy cô Không trách anh Đều là tại tôi quá ngốc Không Không phải Tôi thề Sau này sẽ không để ai làm hại cô nữa Sau này Tiểu qua Cô cất cái này cẩn thận cái này rất quan trọng biết chưa Cái này Cái này sau này nói Đi, chúng ta đi trước đi Tiểu qua Tiểu qua Cha Tiểu qua Cha ờ. Được rồi, được rồi Không sao rồi Điều qua hết rồi Qua hết rồi qua rồi. Mười ngày sau, 嗯。 <laughs> Bơi bỏ bịt mặt xuống là cậu cục trưởng bây giờ nên để đại tiểu thư biết chân tướng sự thật rồi sau khi tôi làm thám trưởng đối với chuyện của ban hộ sát và công ty qua anh có biết tình hình Được biết ban hữu sát còn có tàn đảng Vẫn luôn tự mình điều tra chuyện này Năm đó ban hữu sát giết chết Dương Mặt Lại biết công ty của anh tu lợi một khoản tiền lớn Sau đó quan phủ lệnh tiêu diệt sạch ban hữu sát Hành động tiêu diệt là do cục trưởng đích thân dẫn đội Nhưng chưa tiêu diệt hết hoàn toàn Ông muốn lợi dụng ban hữu sát Có được khoản tiền lớn đó của công ty qua anh Sau khi tôi tìm thấy con trai của Dương Mặt, Dương Kim Doanh Nói chân tướng sự việc với cậu ấy Tôi biết ông chắc chắn muốn tìm ra năm chiếc chìa khóa Tôi liền cùng Dương Kim Doanh bàn bạc lợi dụng đại tiểu thư Sau khi tìm đủ năm chiếc chìa khóa Cố ý để ông biết chiếc chìa khóa ở chỗ đại tiểu thư Thiết kế kết cục này cho ông Bao nhiêu năm nay Tôi xem thường cậu rồi Xin lỗi cục trưởng Chức vụ phải làm Tốt Rất tốt Cậu cũng rất tốt chăm sóc tốt cho con gái tôi Cha Xin lỗi Cha